Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Phi Thì lời đầu tiên, à, tôi xin phép được gửi tới tất cả anh chị em cùng với gia đình Một lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công Sau rất nhiều những video mà Minh Phi đã chia sẻ tới tất cả mọi người thì Video bắt cầu, này, cách nhìn cầu Và cách uh, phân chia vốn và mỗi tay như nào hợp lý, cách đi tiền như nào Lúc nào chơi và lúc nào nên dừng Đấy Và những cái video cảnh báo về mọi người đấy là những trang app lừa đảo hiện nay Rất là nhiều nhá Những trang app nhà cái lừa đảo hiện nay rất là nhiều Đấy, mọi người muốn tham gia đầu tư mọi người cần phải tìm hiểu tìm hiểu thật kỹ lấy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm thật nhiều vào chọn cho mình những trang app uy tín và những cái phương pháp bắt cầu những cái cách uh, uh, làm sao để mình có thể kiếm được lãi hàng ngày đấy mọi người nên nhớ một điều rằng là mình đang đầu tư kiếm lãi hàng ngày chứ không phải là vào đấy để chơi cờ bạc đấy còn mà với và những ai mà có suy nghĩ mà vào đây để chơi đánh bài đánh bạc á mà ăn ngày à, năm sáu trăm triệu hoặc là một tỷ á, thì mọi người nên bỏ luôn nhá tốt nhất là nên bỏ luôn đấy là những gì mình phi khuyên thật với mọi người còn à, video hôm nay ờ, Minh Phi sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người đấy là một cái video cái cách đấy là mọi người bắt vị nhá mọi người có thể nhìn vị tại chịu và bắt Ok để rút ngắn thời gian và không làm mất thời gian của nhau thì ờ, tôi sẽ đi vào nội chính của video luôn thì mọi người chú ý tập trung vào ờ, cái màn hình video một chút để tôi nói thì mọi người có thể dễ hiểu hơn ở đây tôi sẽ đưa lên một cái hình ảnh đấy là gồm ba cái khung khung đầu tiên là khung của bằng tứ khung thứ hai là khung chắn lẹ khung thứ ba là khung vị đấy thì mọi người đấy là để mà bắt được cái cầu vị á, thì mọi người phải nhìn cả ba khung nhé nhìn từ khung tứ sang khung chắn lẹ và tới khung vị đấy ở trường hợp này à, à, cầu đầu tiên là mình xét ở cái bằng tứ đi thì khả năng ở tay ở cái cầu tứ á, ở cái cột tứ thì nó khả có khả năng là tay lẹ và nhìn sang cái cầu chắn lẹ thì nó có khả năng á, là chắn vì nó theo cầu một một chẵn lẹ chắn lẹ đấy nhưng mà xét sang bằng tứ này à, xin lỗi anh em là xét sang cái bảng à, vị thì nó sẽ có cầu đấy là à, à hai triệu một tài hai triệu một tài hai triệu và tới đây thì nó chắc à, nếu mà theo cầu á thì tức là 90 đến 95 phần trăm sẽ không có một đường cầu nào chắc 100 phần trăm nhé mọi người nhé đấy nếu đây là nó chỉ tầm 90 ờ, và 95 thôi thì ở đây thì 90 95 phần trăm là nó sẽ có một cái vị tài ở đây đấy thì nếu mà trường hợp này á nếu mà anh em nào mà thích bắt vị thì chúng ta bỏ chẵn lẹ hoặc là bỏ tứ luôn nhá chúng ta chỉ bắt vị thôi thì chúng ta đánh một cái vị tài ở đây ok Ok thì mọi người cùng nhìn xuống cái hình ảnh phía dưới để chúng ta xem kết quả này đấy thì trường hợp nếu mà những ai mà không bắt vị mà chỉ theo cầu chắn lẻ theo cầu một một thì tức là gãy cầu này đấy là gãy tay này còn trường hợp mà những anh em nào mà theo ờ, cái cầu vị thì chúng ta ăn được một cái vị tài ở đây đấy lẻ tài ba đọ nhá rồi chúng ta sẽ đến tiếp tục với cái uh, trường hợp thứ hai tiếp tục theo cầu cầu nó sẽ chạy là hai triệu một tài hai triệu thì đương nhiên là chúng ta tay này á, có một tài rồi thì tay tay này chúng ta sẽ bắt thêm một triệu nữa đấy như tay này chúng ta đi triệu nhá thì mọi người nhìn xuống cái ảnh phía dưới này thì kết quả là nó về một triệu luôn nhá đấy lệ ờ, triệu ba trắng rồi đương nhiên là chúng ta sẽ không không bẹ cầu chúng ta vẫn tiếp tục theo cầu nhé nhưng mà tôi khuyên mọi người đấy là phương pháp theo cầu này theo cầu á tức là cần tầm 2 đến 3 tay đầu chúng ta sẽ đi đầu tiền nhưng mà tới tay thứ tư thứ năm á chúng ta sẽ vẫn sẽ theo cầu nhưng mà nó sẽ đi nhẹ tiền dần giảm dần giảm dần vì uh, những trường cái cầu á, nó càng dài bao nhiêu thì tỷ lệ gãy nó sẽ tăng lên bấy nhiêu thì khi mọi người mà vào giảm tiền xuống thì trường hợp ví dụ mà tay thứ tư vẫn ăn xong mọi người tiếp tục theo cầu ở tay thứ năm và theo tới tay uh, thứ sáu thì nó gãy đi nhưng mà tới tay thứ sáu mình đã giảm tiền xuống rồi đấy thì ít nhất là mình đã ăn được tay thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm và tay thứ sáu mình giảm một số tiền xuống đấy rồi thì nó sẽ gãy nhưng mà tiền lãi nó vẫn còn đấy đấy là cách đi tiền và theo cầu bám cầu của của tôi chỉ cho mọi người đấy rồi tới đây thì chắc là không cần nói thêm nữa thì chúng ta tôi sẽ đi nhanh một chút là chúng ta sẽ vẫn theo cầu thôi nhỉ đúng không ạ đấy thì chúng ta sẽ đi tiếp xịu thì trường hợp này chúng ta lại có thêm một tay xịu nữa đấy một tài hai xịu thì đương nhiên tay mà nó ra hai xịu rồi thì tay tiếp theo chúng ta vẫn đi thêm à, sang là cầu à, hai xịu một tài đấy thì tay này chúng ta có tài mà giờ nhìn kết quả là có tài luôn nhá đấy rồi thì tiếp tục vẫn là theo cầu đấy theo cầu nếu mà chúng ta vẫn theo cầu thì sẽ có là hai xịu một tài và tay này thì chúng ta sẽ đánh xịu nhưng mà mọi người nhìn vào hình ảnh này thì tay này chúng nó đã lại là gãy cầu rồi gãy cầu tức là gãy cầu hai một rồi nói chuyện sang cầu 22 hai triệu và hai tài đấy thì nói chung là trường với trường hợp này á thì sẽ tùy mọi người nếu mà theo tôi khuyên mà những ai mà mới tham gia đầu tiên thì mọi người là nên bỏ cầu đấy nhưng mà nói chung cầu này nếu mà trường hợp mà những ai mà có vốn hoặc là chơi quen á thì có thể theo đấy thì cầu hai triệu hai tài này chúng ta có thể là uh, đi nhẹ tiền tức là đi nhẹ khoảng 10k hoặc 20k tùy vốn nếu anh em nào mà vốn 5 triệu 10 triệu thì có thể đi 100 200k đi nhẹ để theo cầu nhá tức là à, chúng nếu anh em nào thích cầu tức là nó sẽ có nó sẽ có hai loại cầu nhớ là cầu 123 ờ, và cầu 221 đấy thì đương nhiên là nếu mà theo ờ, theo tôi á, thì tôi sẽ thường thường là đi cầu uh, 221 đấy tức là cầu 221 thì chúng rồi bây giờ cầu này á riêng tôi thì tôi sẽ đi sang đấy là tay chịu còn nếu trường hợp ai mà thích cầu 123 thì mọi người tay này mọi người đi tài đấy còn những người mà mới chơi mà chưa biết quen cầu chưa nhìn được quen á, thì mọi người nên bỏ tay này chúng ta chờ nó ra một tay sau nó ra như nào thì uh, kết quả ra sao thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn tiếp cho mọi người nhé rồi mọi người cùng nhìn vào cái ảnh phía dưới để chúng ta cùng xem kết quả thì uh, kết quả ảnh phía dưới chúng nó cho chúng ta một cái tay uh, ờ, lệ xịu ba trắng thì nói chung là cầu bây giờ tới đây á, thì bắt đầu nó rõ cầu rồi này đúng không ạ cầu tức là hai xịu hai tài và tiếp theo sẽ là hai xịu đấy thì nó chúng ta có một xịu ở đây rồi thì đương nhiên rõ ràng là tay sau chúng ta nói chung là vẫn không chắc trăm phần trăm nhưng mà đến 90 đến 95 phần trăm là chúng ta có một tay xịu rồi thì đương nhiên á tay này chúng ta sẽ đi thế là thêm một xịu nữa để chúng ta có một cái đường cầu đấy là hai xịu hai tài và hai xịu đấy thì mọi người cũng xem một kết quả luôn này đấy thì nó về xịu luôn nhá rồi ok chúng ta sẽ cầu rất là đẹp luôn cầu một à, một hai hai một xong rồi chuyển sang hai hai hai đấy rất là đẹp luôn chúng ta không có lý do gì chúng ta bẻ cầu hết chúng ta vẫn cứ theo cầu và nhấn nhớ một điều đấy là chúng ta đi đều tay đều tiền và chúng ta không gấp nó không không không đều tay đâu không đều tiền mà ngược lại chúng ta còn phải giảm tiền dần để chúng ta mà theo cầu quá lâu quá dài thì chúng ta càng theo càng giảm nhá Ok thì mọi người nhìn vào cái ảnh phía trên nhá thì chúng ta có một tay tài này đúng không đấy vẫn theo cầu rất là đẹp rồi tiếp theo thì đương nhiên là tay tiếp theo á chúng ta vẫn sẽ theo cầu tức là cầu 222 hai triệu hai tài bây giờ có một tài rồi chúng ta có nghĩa là sẽ đi thêm một tài nữa để nó có hai tài nó theo cầu rất đẹp đúng không ạ đấy nhưng mà nên nhớ một điều vẫn là vào ờ, nhẹ tiền tức là giảm tiền dần nhưng vẫn theo cầu nhà dạ đấy nếu một điều ấy mọi người tôi nhắc rất nhiều rất nhiều lần rồi đá bám cầu là không có gấp đấy không có gấp thép không có gấp tiền lên chúng ta chỉ đi một là đều tiền nếu mà ai có vốn hai là giảm nhẹ tiền vì những tay càng cầu càng bệt dài thì khả năng gãy phần trăm gãy nó lên càng cao nên là mọi người có một cái cách để mọi người mà giữ lãi những cái tay trước mình đã ăn rồi á mà muốn giữ lãi của những tay trước thì mọi người tức là những tay sau mọi người càng theo thì càng giảm số tiền mình vào lại nhá rồi thì mọi người cùng nhìn vào cái ảnh ở dưới thì uh, tay này nó đã về xịu và chúng ta đã gãy cầu 22 tức là không còn là hai xịu hai tài hai xịu nữa thì tay này chúng ta đã có một tay xịu rồi những trường hợp nó mới ra một tài một xịu như này thì uh, theo, kinh nghiệm của tôi mà tôi chơi 5 năm 6 năm rồi á thì khả năng nó sẽ chạy cùng một một đấy thì với những trường hợp mà nó bắt đầu chuyển cầu uh, chuyển cầu á giữa hai đường cầu và nó bắt đầu giao nó chuyển đội cầu khác thì uh, chúng ta không nên vào chúng ta chỉ bỏ và ngồi chờ thêm cầu nó ra tầm một hai tay nữa chừng nào nó rọ cầu chúng ta mới theo thôi đấy nếu như mà trường hợp nãy giờ mà chúng ta theo từ cầu à, một hai cho đến cầu hai hai cho tới bây giờ này tới khúc này á thì nói chung là nó gãy như này thì chúng ta bắt buộc là chúng ta nên nghỉ thôi đấy nên nghỉ nhá còn trường hợp mà anh em nào mà lãi được nhiều rồi mà ví dụ là đang còn muốn gọi là giải trí thêm một chút hoặc là muốn đi thêm vài tay thì mới có thể thử thêm vài tay đấy là nhưng mà chờ đi chờ ra còn một một rõ thì mọi người theo vài tay còn trường hợp như ờ, tôi khuyên mọi người á, đến đây á, thì chúng ta có thể dừng được rồi đấy tức là chúng ta theo nãy giờ là cầu một hai và hai hai nó ăn được khá khá rồi đấy nên đánh ít thôi không nên đánh nhiều đấy nói chung là thôi thì tới đây thì chúng ta sẽ dừng uh, dừng lại và nghỉ để chúng ta chờ ngày mai chúng ta sẽ vào tiếp đấy mỗi ngày đúng mà cứ quy định quy tắc rõ ràng cho bản thân vào cứ chốt đủ lãi là nghỉ không nên chơi cuốn quá hoặc chơi nhiều quá vào đây làm gì hết nhá rồi tới đấy thì nói chung là nên dừng thôi đấy đầu tư thì vẫn là đầu tư nhưng mà chúng ta tôi đã khuyên mọi người thì vẫn chúng ta nên tập trung vào sức khỏe này à, vào ăn uống nghỉ ngơi và những công việc chính của mình công việc chính hàng ngày đấy và dành thật nhiều thời gian bên gia đình của mình thôi nhưng mà đầu tư chúng ta chỉ nên đấy là ờ, dành ra bỏ ra những thời gian rảnh rỗi 10 15 phút hoặc là 20 30 phút chúng ta bỏ ra một chút thời gian đấy để chúng ta kiếm lãi và là ờ, tùy vốn vốn ít thì hai ba trăm bốn năm trăm còn vốn nhiều thì một triệu hai triệu mỗi à, một ngày thế thôi đơn giản thế thôi còn còn lại thì đâu thời gian chúng ta vẫn phải là tập trung vào công việc chính hàng ngày và dành thời gian bên uh, những người thân bên gia đình của mình đấy dành cho bản thân mình những à, khoảng thời gian riêng đấy những không gian riêng để chúng ta có thể là ăn uống nghỉ ngơi nghe nhạc để mà chúng cái đầu óc của chúng ta bớt suy nghĩ đấy bớt lo lắng bớt áp lực lại thì khi mà con người chúng ta tỉnh táo thoải mái thì công làm à, trong công việc chúng ta suy nghĩ được những cái phương pháp những cách đi những hướng giải quyết nó gọi là có hiệu quả và tốt hơn ok thì uh, video um, video hôm nay tức là chị mọi người cách bắt vị tới đây thì cũng đã dài rồi nhưng mà để mà một hai lời nói cũng như là một vài phút trên video có thể chia sẻ cho mọi người hiểu được thì ờ, hiểu hết tất cả thì nó cũng rất là khó nói chung chỉ một phần thôi đấy thì nói chung là nha anh em nào à, những anh chị em nào cả phụ nữ đó, vòng phụ nữ nhá rất đáng nhau, đáng nói nhất là phụ nữ rất là dễ bị gọi là dính vào những cái tăng áp lừa đảo không uy tín hiện nay và dễ bị mất tiền nhất thì mọi người đang đầu tư hay là đang tìm hiểu gì mà đang muốn đầu tư hoặc là đang bỏ tiền vào những trang app nào mà muốn <coughs> kiếm một trang app uy tín muốn kiếm là muốn tìm hiểu là mình có thật sự là đầu tư đúng cách hay không thì mọi người uh, kết bạn vào Zalo đấy hoặc là kéo xuống cái phần mô tả dưới video á thì tôi có để cái link Zalo ở dưới thì mọi người có thể là kéo xuống các bạn vào Zalo và à, mình à, nhắn tin hoặc là gọi trao đổi với nhau về kiến thức kinh nghiệm và cũng sẽ à, tôi sẽ cho mọi người một số cái lời khuyên để này có thể là tham gia đầu tư đúng cách mỗi ngày bây giờ thì tôi xin phép được dừng à, video tại đây à, chúc tất cả mọi người cùng với gia đình có một con đường đầu tư uy tín hiệu quả và thành công chào tất cả anh em